Vâng, video ờ, buổi chiều muộn ngày hôm nay thì em lại ờ, tiếp tục và gửi đến cho quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta với một căn nhà ở trong khu phân lô và khu xây dựng mới nha quý vị. Và đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này. Với căn nhà chúng ta thì xây mới và sổ hồng riêng với khu ờ, xây dựng lên đến khoảng 5 à, căn nhà nha quý vị, 5-6 căn và với một khu ờ, phân lô rất là đẹp nha quý vị. Và căn nhà này thì có diện tích là ngang năm và độ sâu là 10 m và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt, một lửng và ba lô. Với công năng dụng nhà mình là khu vực sân đậu xe máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, có phòng thường giặt và sân thượng trước sau nha quý vị. Căn nhà mình thì có chính là hướng đông phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Và căn nhà này thì có diện tích là ngang năm và độ độ sâu là 10 m và nhà xây mới sổ hồng riêng và căn nhà chúng ta thì nằm ngay sát mấy mặt tiền đường à, Phạm Văn Chiêu luôn nha quý vị. Với cách mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu chừng cỡ khoảng à, 20 à, m đến à, 30 m đi bộ nha. Với ngay sát mặt tiền đường luôn Và đây thì à, gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mở văn phòng lòng ti Buôn bán về hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị Nhà mình thì một con đường một trục và một sẹc của đường Phạm Văn Chiêu đi vào Và căn nhà chúng ta thì nằm ngay sát bên với lại khu vực uh, uh, chợ Thạch Đà và nhà thờ Thạch Đà luôn nha quý vị. Với uh, căn nhà chúng ta thì nằm trong khu dãy uh, nhà lầu xây mới này quý vị. Đây với uh, bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta thì uh, uh, khu đây xây mới hết nha và đang trong quá trình là hoàn thiện nha quý vị. Và căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với giá là uh, 6 tỷ 100 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Đây với căn nhà là à, hướng đông và nằm trên vị trí ngay trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. <clears throat> Đây là một à, vị trí một con đường uh, đi vào Tuy là xe hơi không vào được nhưng mà xe ba gác thì uh, vào đến nhà và ngay sát mặt tiền đường luôn nha quý vị Đây với um, con đường này thì đang chuẩn bị là mở đường Cho nên là tương lai thì chắc chắn xe hơi sẽ vào được nha quý vị Đây với căn nhà xây mới và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết nha Và đây là bên ngoài mặt tiền cái căn nhà chúng ta này quý vị Nhà mình thì à, ngay sát bên lại khu vực công viên Làng Hoa và chợ Đông Tây và với ngay à, gần với lại khu à, à, siêu thị à, MH2 ở trên đường Phan Huy X nha. Và đây thì ở khu trung tâm đầy đủ tất cả tiện nghi, khu mua sắm, bách hóa xanh và chợ, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị đầy đủ hết nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là khá đẹp và tuyệt vời. Và đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 6 tỷ 100 triệu đồng thôi và nhà xây mới, sổ hồng riêng và pháp lý giấy tờ đầy đủ gia đình mình. Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị. <coughs> Vâng thì ờ, dây chuyển ở trong chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian cũng như là thiết kế bên trong của căn nhà mình. Bên ngoài thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và một lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly nha quý vị. Nhà mình thì ờ, được làm hai lớp cửa rất là chắc chắn và kiên cố nha. Đây. Đây là toàn bộ cái không gian bên dưới khu vực gara ô tô cũng như là phòng khách của căn nhà mình. Bên trên thì chúng ta sẽ có cái phòng tầng lửng. Đấy với bên dưới thì gia đình mình chúng ta để xe máy cũng như là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 Ở bên dưới tường trệt đây thì ờ, sẽ được gia chủ và mua tặng gia đình bên này với một bộ sofa nha. Và có nhà trang trí những các cái kệ kèm theo là những các cái um, uh, chậu cây, đấy, những các cái kệ để tivi và có những các cái tủ đồ trang trí, đấy, những các cái quyển sách này. Khu vực đường sau thì ờ, chúng ta sẽ có cái um, uh, không gian khu vực rửa mặt đường sau này quý vị. Đây và có vệ sinh ở bên dưới tường trệt nha. Một mẫu nhà diện tích ngang 5 Vâng và tiếp đến thì em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta di chuyển lên khu vực bên trên tầng lửng để tham quan cái không gian cũng là thiết kế ở bên trên à, khu vực tầng lửng của căn nhà mình nhé quý vị. Ở khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương, tay vịn bằng uh, cổ cam xe và lan can thì được làm bằng uh, sắt nha quý vị. Rất là đẹp và tuyệt vời. Một mẫu nhà cực kỳ là sang trọng nằm trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp ngay sát bên lại khu vực chợ Thạch Đà và ngay uh, gần với lại uh, nhà thờ Thạch Đà luôn nha quý vị và gần với là để ờ, những trung tâm tiện ích đầy đủ xung quanh nha. Bán kính của căn nhà chúng ta thì tầm cỡ khoảng 300 ờ, đến 500 ờ, mét thì đầy đủ những các cái nhu cầu và tiện nghi. Một mẫu nhà phải nói là khá đẹp và tuyệt vời với mức phân khúc chỉ có 6 tỷ thôi và giá này thì còn gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng mạnh nha quý vị. Đấy, với khi gia đình khách hàng chúng ta mua bên kênh nhà đất bên em thì sẽ thương lượng với một cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương và còn được à, thương lượng một cái giá phải nói là quá tuyệt vời cho đại gia đình khách hàng chúng ta mua ở hoặc là mua đầu tư nha gia đình khách hàng chúng ta mua ở thì vẫn có giá mua ở và mua đầu tư vẫn có giá mua đầu tư nha quý vị với những cái sản phẩm cực kỳ là đẹp và tuyệt vời như thế này thì à, ở trong khu phân lô và xây mới và chỉ có phức giá à, hơn 6 tỷ một xíu là gia đình mình có thể lời xuống hai căn nhà này rồi Đấy, khu vực bên trên tầng lửng thì sẽ được gia chủ thiết kế với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 à, ghế và có kết hợp tủ bếp thì được làm à, bằng gỗ an cương và với à, những máy hút bụi này. bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Và nhà mình thì có 3 phòng ngủ và một phòng bát lớn và hai phòng vừa nha. bốn nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau, đầy đủ hết cho căn nhà mình nha quý vị. Một mẫu nhà thì xây mới và thiết kế không gian rất là rộng và tuyệt vời nha quý vị. Bên trên đây thì ở à, chúng ta cùng em tham quan cái phòng ngủ à, đầu tiên, phòng ngủ Buster và có phòng uh, ờ, tấm đứng 485. Đấy, và trên đây thì à, sẽ được gia chủ là tặng giường này, kèm theo là bàn trang điểm, kệ đế tivi và có bàn làm việc luôn. Đấy, với khu vực rửa mặt ở bên ngoài. Đấy, với không gian khá là rộng nha, ngang 5 và sâu 10 mét. Đấy, phòng tắm đứng 485 lại rất là rộng như quý vị, rất là tuyệt vời, một mẫu nhà phải nói là sang trọng và rất là đẹp nha. Anh chị khách hàng chúng ta đang tìm kiếm mua nhà trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và với mức phân khúc chỉ với um, hơn ờ, uh, 6 tỷ một xíu thì căn nhà này uh, phải nói là vừa mức uh, túi tiền và vừa uh, xây mới nha quý vị. Tuy là 6 tỷ mốt thôi nhưng mà gặp chủ thương lượng vẫn còn bớt mạnh nha hơn 5 tỷ là chủ đã bán rồi Đấy, với uh, trên đây thì chúng ta sẽ có um, uh, phòng ngủ số 2 và được cho chủ tặng giường cũng như là bà, là tủ quần à, tủ quần áo này quý vị bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh sử dụng uh, chung cho hai phòng phòng trước và phòng đường sau Đấy, không gian phòng đường trước này thì uh, rộng hơn thì uh, được gia chủ thiết kế với uh, bàn uh, làm việc và tặng giường Đấy, với có tủ quần áo cũng như là kệ để tivi để đều hết nha quý vị một mẫu nhà phải nói là quá đẹp và nằm trong khu à, phân lô khu xây mới khu đồng bộ nha ngang năm sau 10 pháp lý giấy tờ đầy đủ hết cho gia đình mình rồi mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà nha quý vị lên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ và sân thượng trước của căn nhà Đấy và ngay đối diện khu chung cư này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 thì ở trong video của em đến đây cũng như là đã kết thúc rồi. Nếu như quý vị và mọi người khách hàng chúng ta quan tâm đến căn nhà này thì nhấc máy và liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại hiển thị bên uh, trên màn hình để đi xem như quý vị. Và trong video của em đến đây xin chào và xin hẹn gặp lại.